Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Weekend Cook cùng bà bếp nha Hôm nay Weekend Cook sẽ giới thiệu tới cả nhà một món ăn vặt rất nổi tiếng ở xứ sở Kim Chi Đó là món đậu phộng kho mè Đó. Món này các bạn nào mà ăn ở những quán ăn Hàn Quốc sẽ để ý là món này là một trong những món ăn kèm rất nổi tiếng các bạn nha Ăn kèm với cơm, kim chi, đồ nướng nữa các bạn, rất là ngon các bạn nha Nào chúng ta cùng làm thử nha về nguyên liệu chúng ta sẽ có 500 gram đậu phộng nha các bạn nha đậu phộng là các bạn lựa là, lớn ăn cũng ngon lắm các bạn nha các bạn nên ngâm khoảng 6 8 tiếng nha lưu ý nha mà đúng 6 8 tiếng lên các bạn nha nó phải nở hết được và mình sẽ có một lít nước để lát mình nấu chung với đậu phộng các bạn và nước tương mình sử dụng là 100 ml nước tương các bạn nha ra chúng ta sẽ có 80 g nước đường đặc các bạn à, nước đường bắp á, để nấu chung à rồi sẽ có mè rang mình à, các bạn mè bỏ cho vi ba các bạn đó là nhanh rồi mình sẽ có 20 ml dầu ăn các bạn nha cùng với 10 ml dầu mè đó. vừa ra chúng ta sẽ có hắc xì dầu các bạn rất tương đặc biệt á để tạo màu mình nha là 10 ml cùng với đường là 20 g nha các bạn nha ok đầu tiên mình sẽ luộc cái đậu hộp dứt các bạn nha à, mình ờ, cho đậu phộng vào mình cho tí xíu muối hoặc các bạn là có viên carbonat các bạn sẽ tăng thời gian luộc lên rất là nhanh nha thì mình luộc khoảng tầm ờ, nửa tiếng tới 45 phút các bạn nha tùy theo đậu phộng càng lớn thì luộc càng lâu các bạn nha thì các bạn ờ, luộc đến khi nào mà nó gần chín các bạn tức là mình mình mình kiểm tra mình ăn rồi là nó chín luôn rồi đó gần chín rồi đó thì mình mới lấy ra các bạn nha à, Ok và sau hơn 45 phút chưa qua thì đậu phộng đã chín rồi các bạn ơi Bây giờ mình sẽ vớt đậu phộng ra các bạn nha à. À, Chín nhưng mà đừng để cho đục các bạn nha à. Đục nó sẽ vỡ thì sẽ không đẹp cái, cái, cái hãng không đẹp các bạn nha Nó còn nguyên hãng nó mới đẹp à, Mình vớt ra thôi Bỏ nước các bạn nha Và mình chuẩn bị mình à, nấu lên kho các bạn nha bây giờ mình sẽ bắt chảo lên và mình à, sẽ bắt đầu mình nấu hỗn hợp mà nước à, nước kho các bạn nước à, chung với cái đậu phộng các bạn nha đậu phộng đã nấu chín nữa các bạn rồi bây giờ mình sẽ cho nước vào nha tiếp theo mình sẽ cho nước tương vào đường vào dầu vào với hắc xì dầu luôn các bạn nha Đó, mình sẽ nấu cái đậu phộng trong khoảng tầm à, 20 tới 30 phút tùy các bạn nó đậu phộng mà gần chín thì các bạn nấu khoảng nửa tiếng còn đậu phộng nào mà đã à, chưa chín thì các bạn phải nấu thêm chút xíu nữa nha đó khoảng 3 phút cho hỗn hợp nó sệt lại các bạn rồi sau đó mình sẽ cho cái nước đường ờ, cuối cùng mình cho dầu mè vào là xong các bạn nha đó quy trình là như vậy á ok hỗn hợp mà mình đã à, trộn đều các bạn bây giờ mình sẽ cho làm phộng và mình nấu bạn nha rồi mình sẽ bắt đầu nấu Thì các bạn à, nếu mà không chín thì nấu khoảng 15 à, 2 phút tới khi sợ là ok còn nào không nào chưa chín thì nấu thêm khoảng nửa tiếng các bạn nha đến khi nấu chín mềm rồi đó thì mình sẽ cho cái phần nước đường cùng với dòng mè vào là xong các bạn nha ok và hơn 2 phút trôi qua các bạn thấy không hỗn hợp đã sệt lại các bạn rất là đẹp mắt nha hỗn cũng đã chín rồi các bạn nha đó, bây giờ mình sẽ đảo đều cho nó hỗn hợp sạch lại và mình sẽ cho nước đường cùng với dầu mè vào là xong các bạn nha mình chuẩn bị thưởng thức thì mình sẽ đắp tí mè lên là xong rồi các bạn ơi nó đơn giản ăn rất ngon và rất là thơm mình nha món này có thể ăn nhậu giống như ở ngoài á bạn nào mà ăn ở những quán để đông bộ hay có cái quán mà ăn ăn mà trước khi mình vào mà ăn chín các bạn đó là phỏng á ăn rất là mềm mềm và vui thơm bên ngoài ờ, ngọt mặn bên trong nữa mùi thơm rồi nha ngon nữa ok bây giờ mình sẽ cho nước đường vào à, cùng với dầu mè và mình trộn đều lên là xong các bạn nha rồi chúng ta thưởng thức nào rồi mình đã cho tô ra tô các bạn đó, bây giờ mình sẽ rắc mè rang lên Đấy. chiết thêm vài bông hoa bà hà húm lưỡi ra nữa là xong các bạn nha rồi chúng ta cùng nhau thưởng thức nào xin mời cả nhà nhiên tên tên tên tên cả nhà ơi cả nhà nhìn có ngon không nào trời ơi với lớp mè thơm lừng cùng với đậu phộng bên ngoài là ngọt ngọt mặn mặn ăn bên trong là sực sực béo béo bùi trời ơi quá tuyệt vời làm thêm vài ly miếng